Bạn đau cơ à? Chỉ cần lấy Salon Pass Metin salicylate thấm nhanh qua da làm giảm cơn đau Hãy dán và cảm nhận hiệu quả của Salon Pass Salon Pass dán được nhiều nơi khác nhau trên cơ thể Không dán Salon Pass lên mắt màng nhầy và da bị trầy xước Thận trọng khi dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng